Rồi ờ, ok thì uh, hello anh em xin chào anh em đã đến với kênh của bên Cường Phát Lộc thì uh, cũng đã lâu rồi Cường chưa làm về video clip nói về tất cả các loại bầu bịp thì hôm nay video ngày hôm nay đặc biệt ngày hôm nay thì Cường làm về bầu cua đó, thì cũng còn à, bốn uh, năm tháng nữa tới Tết rồi anh em thì anh em chơi bầu cua rất là thịnh hành ở trong tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam nha anh em thì làm như thế nào chơi như thế nào để mà chiến thắng hoặc là chơi như thế nào để mà anh em có cái đường thắng hoặc có đường mà không có thể thua người ta thì hôm nay tôi sẽ giải đáp cho anh em đó thì tại sao mà người ta lại đi làm hột làm người ta lại ít đánh hộp chợ đó thì thường thường những anh em á mà hay làm hộp chợ hay đánh hộp chợ thì hầu như là có thể tỷ lệ thua rất cao đó tại vì sao những cái thầy thợ mà chơi những cái hộp chợ như thế này đây đây là hộp chợ nha anh em hộp này là chưa làm anh em nhìn này hộp đây là hộp chưa làm thì khi mà người chơi chơi á anh em mua về thế này mà anh em đánh á thì cái những người thầy thợ cũng như nhúng nhung cường hiện tại bây giờ đó thì những cái bộ này nếu như thật sự đánh trong vòng 10 phút đến 15 phút thì cường sẽ ăn hết thằng cái luôn đó nếu anh em không biết chơi còn nếu như những người mà đã biết rồi á thì tốt nhất là chúng ta làm hoặc làm hoặc làm là như thế nào hoặc làm là nó cũng như là hột chợ nhưng mà chúng ta về làm lại thì những cái hộp như thế này những cái khuôn như thế này sẽ nó vuông vặn hơn nó sẽ đẹp hơn đó cũng như những bộ này đang làm anh em thấy không đây là hộp chợ nhưng mà làm rất là vuông vặn nói chung là nó ngăn nắp với nhau nói chung không có méo mó nó không có nghiêng góc cạnh này kia nói chung là đều tất cả góc cạnh thì hột nó mới lăn đều thì khi lăn đều thì tất cả mọi người sẽ không đánh được rất là khó đánh về hột kẹt đúng không ạ anh em chơi cái này thì hột nó sẽ bị kẹt lại nó bị à, bị bị dính lại á gọi là bị chồng hột hoặc là ví dụ như chúng ta lắc nó không có đi đó nó đi thì nó đi về đây xong nó lại lạc ngược lại đó thì anh em chơi anh em phải biết là những người thầy thợ người ta chơi rất là kỹ về vấn đề này đó thì anh em uh, muốn đặt hàng hay muốn làm như thế nào á, thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn bên Cường cung cấp cho anh em đầy đủ các loại tem mát anh em nhìn trên màn hình nha thì bên Cường có cung cấp cho anh em nè anh em nhìn cái tem rất là độc nha đó đây là cá đây là cá cá bông cá cá cá lửa đó anh em đó đây là những cái bộ bộ cua là uh, cá cột này nếu anh em khu vực miền Tây sẽ biết cái bộ này đó thì làm cách làm và cách cách ấy như thế nào thì anh em à, nếu muốn đặt hàng thì cứ alo cho cường cường sẽ xử lý cho anh em đó còn mà bên cường cung cấp cho anh em đầy đủ các loại tem mát đó các loại tem anh em muốn tự về làm á, thì có thể đặt tem bên mình sẽ cung cấp cho anh em các loại các tem đó mẫu mã thì anh em nhìn cho màn hình nha đầy đủ cho anh em luôn không thiếu một cái tem nào hết chỉ cần anh em kết bạn zalo nè hoặc là anh em nhắn tin uh, trên à, zalo uh, cho cường hoặc là anh em gọi trực tiếp cho cường kết bạn zalo gửi những cái tem mát bên bạn những cái mẫu bạn thích thì mình sẽ đáp ứng cho anh em đầy đủ về cái cách mà để anh em à, chơi và cách làm à, hộp bầu cua đó và bên cường còn cung cấp cho anh em những cái thâu nhôm đó những cái thâu này chuyên đánh cho bầu cua đó thì ở thị trường hiện tại bây giờ những cái này bán rất là ít nha anh em đó thì bên cường có cung cấp luôn nếu như anh em tiện thì anh em hẳn mua bên cơ sở cường cường sẽ cung cấp cho anh em luôn tất cả các loại tem tất cả các loại hộp tất cả các loại thâu nhôm thâu nhựa thùng đó và còn nhiều sản phẩm khác nữa nhưng hôm nay cường chỉ muốn giới thiệu tới anh em về cái sản phẩm mà bột cua thôi đó bột cua 5 năm đó bột cua mà anh em chơi mà gọi là không tăng tích có nghĩa không tăng tích như thế nào không tăng tích có nghĩa là bao xé hột bao đập hột bao kiểm tra tắt thần tật đó gọi là không tăng tích và mình có thể làm cái hột nhu cầu theo khách nha có nghĩa là khi anh em chơi thì những cái bộ hột như thế này bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách chơi cái là những bộ hột như thế này anh em làm theo nhu cầu có nghĩa là làm theo nhu cầu là ví dụ như là ví dụ anh em muốn nó về một cái con gì đó tỷ lệ nó nhiều hơn thì anh em chỉ cần liên hệ cho cường cường sẽ làm cho anh em như ý muốn anh em luôn kích cỡ mẫu mẫu mã và kích thước luôn anh em nha thì bây giờ đây là những cái bộ hột làm đây là hộp 5 năm đấu trường nha không tăng tích và lăn đều cho anh em xem và cường sẽ lắc vài cây cho anh em xem nha đó hộp sẽ không không không chết đi đâu hết anh em ạ à. đó ba cá nè đó nó sẽ còn lại một con nha anh em đó hột lăn hột lăn đều đánh rất là khó chịu nha anh em đó anh em thấy không lắc nó sẽ người ta đánh rất là khó chịu đó anh em thấy đi chưa rồi về lại cá này anh em đó nó về nó về là anh em thấy không hột lăn rất đều đó rất khó đánh đó anh em thấy chưa đó thì anh em xem video thấy hay để lại một like một đăng ký một chia sẻ đó thì tất cả các loại tay bát bên cường làm rất nhiều sản phẩm nha anh em anh em nhìn nè rất là nhiều đây là gửi đi cho khách nha anh em đó chứ không phải là là là là là, là ấy đâu đó không phải là nói nói nói nói miệng không đâu nha anh em đó rất nhiều đó anh em ờ, liên hệ số điện thoại và anh em muốn làm lập lịch em tự làm thì anh em cứ liên hệ nha để giá mềm ờ, cho anh em luôn đó chia ăn anh em gần tết rồi đó chúc anh em cái năm 2020 và chuẩn bị đón năm 2021 thành công hơn và có mắc mắc gì liên hệ số điện thoại nha anh em xin chào anh em